đứng luôn đứng luôn là đi ra luôn <laughs> kinh như, là một cùng một team luôn <laughs> Thank you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 nhưng mà nó, mà nó không thật ờ, không hiểu nó bị chói ờ, chói à tôi chói đấy mày quay cho nó đi thôi gửi <laughs> nó đấy Olha aí.

bảy đấy lấy như con nhái leo lên đó lên này